như thế này em xin giới thiệu với anh một chút hai cô giáo viên trường học này là trên cái ờ, phương châm chung và cái định hướng chung của Toliha đó là dạy cái kiến thức nền tảng nhưng làm sao để kiến thức nó vừa phải để các con có thể tiếp thu được dần rồi nâng cao dần trong cái phần tiếng Việt của cô Chu Ái Thu cũng rất tốt mà cô Chu Ái Thu là một trong những giáo viên trong đợt dịch Covid vừa rồi là dạy ở trên đài truyền hình Hà Nội nhưng lại cũng phục vụ trực tiếp ở trang này và hai là chị Ngọc Lan cô Ngọc Lan thì dạ, tôi nói với cô là Trung Quốc để con là thì không biết lên lớp năm là con nào là cũng là cô Ngọc Lan thì ờ, toàn dạy cô Thu cũng dạy về cái đó luôn rồi dạ vâng, dạ vâng. thứ nhất là thay mặt cho cô Đi Ha muốn gửi lời cảm ơn đến các anh các chị và các con đã có những cái mà cảm nhận được ông mình đó thì có à, cáo anh là tôi là cũng là từ xuất thân từ à, sư phạm dạ vâng trước dạ. đây là tôi giáo viên cấp hai dạ vâng dạ vâng. vâng đấy cũng dạy dỗ đàng hoàng nhưng mà bây dạ vâng. giờ là không có duyên nghề sư phạm cho nên là chuyển ngành dạ vâng đấy cho nên là nhưng mà bây giờ là cũng quay lại cũng làm tí tới sư phạm là dạ. những người viên dạ vâng đến lecture thì mình phải sắp ờ, vâng. <laughs> dạ vâng dạ vâng cũng ờ, sư phạm thôi cho nên mình nhìn qua là mình biết là dạy thế nào kể dạ. cả giáo viên mà ở trường của ông bé dạ. xong rồi ờ, cô mấy con lớn cũng thế mà đi học là tôi nó tập đi học vui người giáo viên chủ nhiệm mà cô dạ. thở là cái gì là mình là người trong nghề dạ. cái đó dạ mà bạn bây giờ mấy bạn là bây giờ là sở giáo dục rồi thì nó là cố gắng là không chống cái tình trạng là cái thích cái đó dạ mà xưa thì dạy một nó rất là ai cũng vâng. thì là nhưng mà thôi bây giờ là bán học cổ như thế thì chắc có lẽ là hết năm đây xong rồi sang năm rồi tiếp tục năm sáu bảy đến mười hai thì mình cũng phải tiếp tục gắn bó với trung tâm và à. mình cũng lên cái cơ quan mình nói với anh em là là, dạ vâng. là cô ha vừa rồi mình dạy rất là tốt vâng. mình phải bán nó mình kia với anh em mình thấy cái tay mình thích bởi vì thấy nó rất là, là quý là đã đã là tí thì là là, à, là, là. vậy là thế này nhận em rất là cảm ơn anh thay mặt cho đi ha thay mặt cho tất cả các thầy các cô em là người mà sáng lập nên cái trang này tâm huyết trong 20 năm làm giáo dục được em đầu tư tất cả mà trí tuệ của mình để xây lên một cái trang này cùng với các thầy các cô một cái bài giảng của các thầy các cô như vậy là ít nhất phải mất tầm khoảng 8 công đoạn đến 10 công đoạn lên được 5 phút cho các con học thì cũng phải mất tầm 3 đến 4 tiếng từ soạn bài các ờ, biên tập viên soạn bài rồi sau đấy chọn bài tập để các con luyện tập cái phần luyện tập của các con là khá nặng nề này cần phải có độ chính xác hai là cái phần giảng dạy phải làm sao nó hợp lý nhất để các con tiêu hóa được thu hút được mà ví dụ dạy trước cả cả lớp thì các cô còn có các con để đối thoại nhưng dạy với cái phòng quanh quốc tế là tất cả là mọi người đều phải là người có cái kỹ năng sư phạm rất tốt anh trong nghề sư phạm là anh rất hiểu điều này là cái anh thầy tôi cũng đã, đã học cái giáo dục thực tiễn rồi rồi dạ vâng học đứng là giờ đứng giảng và đứng là gò cái phần trong trong cái này bây giờ dạ và vâng. đó là là là cái cái đầu quy cục của Hà Nội cũng mang ờ, thiết bị qua dạ vâng bây giờ năm á dạ vâng có cái cô gì mà của học Illinois của ở Mỹ về dạ vâng của cái tên bây giờ còn còn tên cái tôi cũng học ở đó rồi dạ vâng là cũng học ở lớp mà giảng dạy nhưng mà cuối cùng là khi mà quay video này là mình nhìn đâu đâu <laughs> mình nhăn thấy dọc nó buồn cười lắm dạ. em rất cảm ơn anh tôi đi suốt mấy ngày hôm nay rồi mới nghe cái tâm tư tình cảm và thứ nhất là cái sản phẩm đó được này không chỉ riêng văn giáo trong thời gian vừa rồi con học thì em đi làm không được tức dạ. là à. có cũng sốt không xong điều này học xong thì cũng con thấy là tí của thầy ờ, biểu tình thế nào rồi dạ. dạ. ok mấy anh chị thấy thế nào cháu học cháu. có mình sao thì nó chỉ cho mình thanh muốn tiền lời đó học ở nhà cũng khỏe đi học à. thêm một tớ cũng khỏe à đó như đó thì học nó học nhiều môn nữa à có có anh văn anh văn là thường hết tất cả tất cả tất cả cho nó chọn học hết cho nên này các anh chị rất là cảm ơn anh các chị cái quan trọng nhất mà cái định hướng của tôi toliha vn là phục vụ làm sao tiết kiệm nhất phục vụ về chi phí cái quan trọng nhất đó là trong đầu tư học tập phải là cái tiết kiệm nhất hai là ngoài tiết kiệm về kinh tế nhưng cái quan trọng là tiết kiệm về thời gian của học trò để học trò còn có thể cập nhật các thông tin khác còn thấy rất là là điều đấy là con có thể học trực tiếp ở trên máy một cách rất happy đúng không ạ bây giờ con có thể bỏ ngay ở đây là con có thể bỏ ngay trên điện thoại cái thứ nhất cái thứ hai là cập nhật thông tin là sao bài giảng sách hiệu quả thì con cảm nhận con được nói thử xem về bài của thầy biểu tình như thế nào đấy là bài mà hội đồng chuyên môn trong đó có thầy đấy xây dựng cùng để cho thầy tình đứng lên là gần thầy tình là người ra là cái việc này ở đây tôi đâu <laughs> nay chọn mùng 4 lại bốn lại vâng, à, à, chương trình lớp tám. vâng cái chương trình cái chương trình uh, chương trình lớp 8 thì chỉ có toán tiếng Việt và toán ngữ văn và hóa học tôi không cho sản xuất chương trình vật lý lớp 6, lớp 7 và lớp 8 ừ, nguyên nhân tại sao tôi phải sản xuất cái đó thì cái đó ở trường cập nhật cái kiến thức đó ở trường các thầy các cô cập nhật và các con nếu như đối đối với ừ. học sinh mà ôn thi để thi chuyên thì cập nhật sách giáo khoa vào ngày càng nâng cao và chưa cần thiết các con phải học cái nào mà đưa lên trên web và phục vụ là đã có mục đích riêng của nó còn nếu đưa lên mà nó lên nó thừa quá làm cho các con nó vào nó lỏng xem nó cũng giống như ở khi đọc sách và học như ở trường thì tốt hơn hết chúng ta không cần thiết cái đấy là cái mà cái tính năng ưu việt là không thường nhưng chắc chắn không thiếu các anh cũng đưa con đi học suốt ngày cũng vất vả anh có cảm nhận được là học như thế này nó thế nào ạ một người làm một người đứa ừ. đưa đi đưa về đưa đi đưa về miền dạ ngày vâng. suốt đấy và vâng. Ta cho chơi đi một từ đi đích con thấy cái môn uh, môn đại số của thầy uh, Trung thế nào đại số lớp tám tám chắc học tiếng hai có dễ hiểu học xong là không thôi mình đi học thêm sơ sơ đủ hiểu rồi ok có có luyện tập bài cho dưới không dạ, có chứ ừ. nhưng mà lại giống dạ, là chương trình nó không có luyện tập cuối bài ừ, đúng rồi có luyện tập cuối bài phần toán hình thế nào toán hình chưa học nhưng mà học con số à con làm toán hình toán hình của thầy trung cũng rất là hay thầy trung dạy rất dí dỏm và cái việc đầu tư để lên được một cái bài như thế cho cả cái hệ thống của phòng biên tập và cả hệ thống phòng quay để dựng bài cho thầy trung để thầy trung đúng là bài vấn đề này con ạ rất là hay đấy con nên tận dụng cái thời gian này ôn tập lại toàn bộ cái kiến thức toán đại toán hình của lớp 8 ôn tập lại phần hóa học của lớp 8 được trong đó của thầy Trần Trung Duy rất tốt à, còn chương trình của lớp 9 này con cứ nói bố mẹ tự tin lên hãy đăng ký để mua các cái khóa học của của, của toán đại của thầy Trần Quốc Sơn hình của cô Thanh Loan và chuẩn bị sắp tới là thầy sẽ bắt đầu cho bung ra một cái khóa là khóa tổng ôn để thi lên 10 đây và ngay cả ngữ văn của cô ly trần diệu thu có cả khóa tổng ôn, các con chỉ cần học và đọc ở trong đấy xem ở trong đấy là có khả năng là thi tốt lắm rồi đấy, anh chị ạ cái quan trọng nhất đó là tôi là cha đẻ của cha đẻ của cô ly ha tôi làm giáo dục trong bao nhiêu năm tôi chỉ mong muốn mang cái sản phẩm làm sao hiệu quả nhất nhưng tiết kiệm nhất về thời gian về tiền bạc cho phụ huynh